rất là ngon nhưng mà phải chọn quả hơi chín chín một chút nha à. mình mình nhiều lắm cái này ăn rau non ăn đột mình nấu thật đầu tiên gian ăn cực kỳ ngon thật uh, join video today thôi vậy là mấy cây lấy gỗ mấy cây lấy gỗ này chắc người ta trồng quá nó là khác nữa bởi vậy là cái khu này là cái khu này dạ, nghĩa là toàn bộ cái đất của mình là cái khu này qua cái nhà qua cái nhà kia xong là đi tới cái ờ, cây cây cao cây cao đồ rau ăn được ừ. đó là giao ăn được ừ, cái đồ đồ đạch cũng được đúng không ừ. ngày bé mình cũng chơi bạn này suốt nhưng mà nói dạ. trái thù lù cá thì nó bự bé lớn nhưng mà đừng có thấy đọc hơi đầy sửa lại cái gian rồi nó còn có anh hỏi thử coi coi sao chứ ờ, mảnh đất gì ổn quá có hai anh có định chăn nuôi em vậy không ý em nó là tốt á cái chữ ngon ý là tốt á món cà bắp này là người ta chặt thì đất của mình ta vẫn canh tác người cái uh, chừng, chừng, chừng nữa mấy cái này nè anh ấy mà anh tỉa nó ổn cái là cái hàng dư tiêu này nó lên lại luôn á cái tiêu nó còn sống nè mà linh chi này quá wow. đi không nha <laughs> phơi rất là ngon gạch cà phê dưới tán gì mà vẫn còn sống được phê rừng này không về đây cái này thì dạ đơn giản ông nó phức tạp thì máy ở trong cuộc nó đã lo trời đất tay xếp ghê luôn bao nhiêu bé ô không chứ không một vậy không hết không một hả ừ. là sao không nó thiếu rồi không ẩm lắm luôn á ô lật lên cũng, cũng, cũng mạnh mẽ như quang <laughs> ngon quá thôi vậy là mấy cái này là chính hết hả anh à, em ăn thử đi à, mà em ăn thật luôn đi đó ăn cái vịt hai cái sống em ăn cả hai đấy cái uh... anh em vào rừng ăn chưa đây có được quậy bữa trưa anh ba được quậy bữa trưa bạn của hẻo không biết cây dâu da à đâu cây xoan đào quả dâu da rất là ngon nhưng mà phải chọn quả hơi chín chín một chút như này à. muỗi là người bạn đồng hành <laughs> muỗi muỗi muốn xuất hiện trước ống kính hay sao mà cứ So today we are checking out our new garden and it's also our first time. But when I say garden, nobody gonna imagine it's a garden because it's a jungle really. We need to like split and make the way by the sickle going ahead and sleep, sleep, sleep, cut, cut, cut. And here we have the kind of food. I don't know how we call it, but even means we have two names for it and enjoy it. But yeah, it's uh, it's kind of sour and sweet and a little bit of tart, but it's great. It's my favorite, and I can eat it day to day from time to time. It's like I gonna miss it. Mm. Yummy. And you can see the trees right here. It's kind of tall and only the monkey, the, the monkey people here gonna climb up a bit. <laughs> Thank you you guys, kudos for you for bringing down those food for us. So if you guys see this one when you visit the garden, so remember to stop, pick it up and eat it. Sure. Thumbs up. rồi dốc vô cùng luôn dưới dưới là suối mà cái suối à, suối nó ở khu bản lộc hai mình là danh dưới à, này có nghĩa là thành có nghĩa là mình chừa một cái phần bờ hành lang bảo vệ suối thôi nhưng mà đất đó là cũng là đất của mình đúng suối là danh dưới hai nhà Ôi, không hết rồi, hết rồi sướng biết không anh em ủa em đi cung vòng vậy to lắm anh quen nhìn lá là giống cái xá xị lắm á này lắm làm nhà trên cây xuống lắm nè ừ à. tròn tròn đẹp nè cần em hơi dốc có gì là cái suối là cái gành đất của mình nó là đi dọc thân của nó gì mà nó dài ra đây tiếp anh xem giật tuyết ở đây nhé anh bắt để anh còn một cái dao em đã là chuối chuối rừng sao được chuối mốc rừng có ăn được không thì chuối mốc nó ở rừng à, nên là gọi nó là chuối mốc rừng chuối mốc là để làm thuốc hay để ăn ạ làm gì cũng được đấy chị <laughs> nó bụng thực sự là trước là mình mình cứ hỏi tin rồi nhưng mà mình hỏi So we are here in the middle of our jungle garden and the fun thing here is we do not need to eat breakfast and even lunch because we have the variety of fruits over there including on my right hand right now is a sugar cane. I love it so much because you know why? It's good to go and check it out everything that it has in the garden and also to have something to crunch on crunch crunch oh hmm so oh, yummy hmm how big? Mm-hmm. And we have the uh, the brook that come down from upside down over there and here is a swamp oh everything is great but uh, the other side is our garden that have three uh, of our friends over there and here on the other side of the brook is our neighbor's land because those canes do not belong to our garden so we need to make a phone call in order to ask permission from the owner but yeah he's very generous and let us to have as much as sugarcane as we want to have and you know it's only of the sugarcane water but the way that we are in the nature enjoy the nature in the sunlight and let the whole body to eat our brain eat our skin is, our hair is, and sure we have this one to eat too. Love that, love that. Đúng rồi. Chắc anh anh sẽ cho công pháp một lần trước ấy để mà mình à, mình hình dung ra được những cái cái cái ờ, trực quan cái vườn mình còn lại những cái cây à, à vậy là từ trên đây đi xuống tới dưới suối luôn một mét lên đây gần gần ờ, đâu đó khoảng hai trăm mét á ờ lấy mía đầu gạt rồi chú làm hai ba trái đá à, này bổ vô sốt cho cho lại tên mấy So see, hello everyone here. Here we have on my hand here is a fig, it's a honey fig. It looks like the fig but it's bigger, so we call it honey, honey fig. I don't really know what it is in even in Vietnamese, but what I call it this. Because you see inside we have the texture here. Wow, it's so great. I like this crumb sauce one because it's not really tart like the uh, small fig and but the color here. And even you can tie this here Whoa, and I open it, the color is a grass color. It's kind of pink and yellow. It's a crimson. So now we want to try? Have a go. Yum Nếu nếu như cây này có thể kiếm được khoảng mấy chục triệu, mấy chục triệu á. So welcome to our house and have a go trying this one. I am sure it was a try. Em quên much. One is getting ready to have dinner. Always so guys me to sit down with her and have dinner first and you know her choice always the brown rice <laughs> the brown rice here because I think not only the smell but the taste is much better if you choose carefully. <laughs> sure, you're gonna feel it so sweet. So I think this is the reason why. And here, oh. oh, and here we have the bamboo shoot from our garden we chose like the dry bamboo shoot is dried off under the sun and then we just spread it out into small strands and with the lemon crust and and what here let me see um, chili pepper I think to well season it and you have it so dry bamboo shoot so yummy see two kind of vegetables here because we only have we are we eat veggies only so that's why you can see here only veggies and sometimes we only eat the raw food that means the food not cooked yet and <laughs> i am happy because now everything is clean and we need to buy some of the bookshelf and the uh, personal stuff in order to put these samples and decorating here in order and the two friends here <laughs> không cay lắm đâu xuất sắc dạ. em để mà lên nhắm rồi <laughs> này kia để bớt lại đầu Duyên Nè, mình cứ 5 Số ca em thôi nè này ca nè